đề thì ngày hôm nay anh em mình hơi tiếc một chút anh em ạ bắt cho em là cái bộ đề 33 và bộ đề 23 thì nó lại về cái bộ đề 13 ngày hôm nay thì chúng ta chỉ ăn được cái chạm 3 này thôi 373 và 383 thì nó lại ra 363 anh em ạ khá là dị phải không ạ ngày hôm nay thì con đề này nó ra 36 đây chúng ta chỉ ăn được cái chạm 3 này thôi ngày hôm nay thì ngày hôm nay thì uh, khá là kết cái chạm 7 và cái bộ đề 23 nhưng mà nó lại ra cái bộ đề 13 anh em ạ nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng ăn được cái chạm ba này anh em nhé đề của chúng ta thì cũng lâu lắm mà chúng ta mới được ăn nhưng ngày hôm nay chúng ta chỉ ăn được cái chạm thôi đó thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta chiến thắng được cái chạm ba này ngày hôm nay thì ở trên kênh của chúng ta thì ăn được cái chạm 3 trên Zalo chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng chỉ ăn được một con uh, lô là con 38 rồi anh em nhé ngày hôm nay thì con uh, à, 38 của chúng ta ghép xiên 188 của chúng ta thì cũng không ăn được chỉ ăn được con uh, lô 38 thôi đề kết của chúng ta thì còn 3338 7378 thì chúng ta cũng không ăn được đề đó chúc mừng anh em nào mà chúng ta chơi về phần lô thì chúng ta chiến thắng được con 38 38 của chúng ta thì ngày hôm nay thì nó ra ở dãy 3 này 3883 thì chúng ta hai con thì chúng ta ăn được một con anh em nhé quá là tuyệt vời rồi cầu lô trên Zalo của chúng ta thì tiếp tục chúng ta rực rỡ và thành công thì anh em nào mà có nhu cầu muốn giao lưu trực tiếp với kênh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 khá là đẹp mình sẽ kết hợp cả um, ba càng luôn thì anh em để ý luôn đây cho mình này đường cầu này chạy từ ngày thứ tư này ở giải 5 chúng ta lấy con một ghép với lại bốn con bộ số thứ sáu giải 5 này càng thì chúng ta lấy ở cái dãy nhất anh em nhé chúng ta có càng 9 này đài đầu 1 ghép lần lượt thì chúng ta có 10 này 11 này 14 này và 18 cam 9 này đề đầu 1 để chơi cho ngày mùng 6 tháng 4 ngày mùng 6 tháng 4 của chúng ta đề về 11 thì chúng ta đã ăn được đề đầu 1 này và ăn con 11 này càng của chúng ta là càng 911 thì chúng ta cũng ăn được các càng 9 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này thì chúng ta có đề đầu 3 này càng của chúng ta là càng 7 đầu 3 này ghép lần lượt thì chúng ta có 30 31 34 và 36 để chúng ta chơi cho ngày mùng 7 tháng 4 ngày mùng 7 tháng 4 của chúng ta đề về 36 thì chúng ta đã ăn được con đề 36 này và ăn đầu 3 càng của chúng ta là càng 736 thì chúng ta cũng ăn được càng 7 này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 ngày hôm qua thì chúng ta cái chạm 3 thì nó um, ra được con 36 thì cái đường cầu đề này thì nó đang chạy là ngày mai là ngày thứ tư anh em nhé anh em có thể test cho mình đây là cái đường cầu đề kết hợp với ba càng về đường cầu uh, bộ đề nữa thì anh em để ý ở đây này bộ đề này của chúng ta chạy từ ngày thứ tư ở giải 3 này kết hợp giải 6 con số thứ ba bộ số nhất ở giải 3 và con số thứ hai bộ số thứ ba giải 6 này hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau chúng ta có bộ đề 11 bộ đề 11 của chúng ta thì có 11 này 66 này 161 này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 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai anh em nào trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé bộ đề 01 về đường cầu lô chúng ta ngày mai thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình cầu lô ngày mai này cầu lô của chúng ta Đường cầu này chạy từ ngày thứ ba anh em nhé Ở giải 6 này và giải 7 thì chúng ta làm cầu bạch thủ lô này Xong thủ lô lấy ở giải tư này chúng ta có xong thủ lô 797 này bạch thủ lô của chúng ta là con 59 anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình để chơi cho ngày mùng 5 tháng 4 này ngày mùng 5 tháng 4 của chúng ta đã ăn được xong thủ lô là con 79 bạch thủ lô 59 thì chúng ta ăn được hai nháy anh em nhé 59 ở dãy 3 và con 59 của chúng ta ở dãy 5 và bạch xong thủ lô là con 79 79 của chúng ta ở dãy 6 này 79 và 59 này tiếp tục thì chúng ta có xong thủ lô là 1166 này bạch thủ lô của chúng ta là con 65 để chơi trong ngày mùng 6 tháng 4 ngày mùng 6 tháng 4 của chúng ta đã ăn được xong thủ lô là con 11 11 về thẳng đặc biệt luôn bạch thủ lô của chúng ta là con 65 65 ở dãy 7 anh em nhé 65 và 11 này tiếp tục thì chúng ta có xong thủ lô 404 bạch thủ lô chúng ta là con 38 này để chơi cho ngày mùng 7 tháng 4 ngày mùng 7 tháng 4 của chúng ta đã ăn được xong thủ lô là con 04 anh em nhé 04 của chúng ta về dãy 5 bạch thủ lô 38 chúng ta về dãy 3 này thì chúng ta đã ăn được bạch thủ 38 và xong thủ lô là con 04 đó tiếp tục cái đường cầu này để cho anh em chơi và tham khảo cho buổi chiều ngày mai của chúng ta thì có xong thủ lô là con 767 bạch thủ lô của chúng ta là con 02 anh em nhé trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi đây là cái đường cầu song thủ kết hợp với lại bạch thủ để chúng ta tham khảo cho ngày mùng 8 tháng 4 anh em nhé Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chơi và tham khảo cho ngày mùng 8 tháng 4 anh em nhé